ưu đãi dành riêng cho bạn tháng này. Đặt vé xe trên Vietinbank iPay Mobile giảm tới 30%. Số lượng có hạn, đặt vé xe khách ngay.